tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp đụng chạy vào cánh phá gì đi nhưng cũng có hai cái nắp đầu chia lửa được làm giấy lắm chức năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa với chức năng này tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên thì có hai tầng lửa một tầng lửa trên áp xuống nè hai cái tầng lửa hai bên nè các bạn có thể dễ dàng nướng thực phẩm mà không cần phải chở nhiều học nướng thì có mâm nướng một vị nướng được làm tỷ nắp đây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 mà ngọn lửa nó đang lớn nó giảm nhỏ lại như thế này nó cứ bíp bíp và nó giảm nhỏ lại không có tăng lớn lên được nữa cái đó là không vấn đề gì đâu do que cảm biến á nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nó nóng hơn 200 độ C rồi là cái nhiệt độ thích hợp để nấu nướng nên nó giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta nên đây là một cái chức năng rất là hay của bếp ga này được nhập bếp bên trái của tôi đã khóa ga rồi Thực chức năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công bếp trái đạt đến 200 ờ,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 những loại pin này có giá 40 ngàn một cặp các bạn sử dụng được khoảng 6 tuần những loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm thì các bạn cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này nha bên phải của tôi đã khóa ga luôn rồi đây thì công tắc có đang mở thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để các bạn sử dụng bếp ga đầu đề nhập nó tiết kiệm hơn đó thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm một vi pin sạc như thế này đây vi pin sạc này á tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc á, là 16 tiếng và khi sạc đầy các bạn có thể sử dụng được khoảng 4 tháng để sử dụng á thì uh, rất là đơn giản thôi chúng ta kéo cái hộp pin ở đây ra bếp bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây viên pin sạc của tôi nó cũng ngắn thôi nên nó sẽ không lắp một mình nó vào vừa cái cái cái cái, cái hộp pin này được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 là dòng bếp cơ bản nhưng nó cũng có tích hợp một số chức năng tiện ích tôi sẽ thử cho các bạn xem này ở bên phía tay ờ, bếp bên phía tay trái của tôi thì nó có chức năng nấu nước sôi chức năng nấu cơm và chức năng nấu cháo tôi bật lên đây cái hình nấm nước này nè là chức năng nấu nước sôi khi các bạn khi mà các bạn sử dụng chức năng này á các bạn nấu nước sôi nước trong nồi nó sôi lên thì 5 phút sau bếp sẽ tự động khoai ga mục đích của bếp làm việc như vậy á, thứ nhất là để đốt cháy cái lượng thứ thứ, thứ nhất á, là để giết hết vi hết giết dịch hết vi khuẩn trong nước tại vì theo khảo sát á, vi khuẩn nó cần phải ở trong nước sôi 5 phút mới thật sự là chết hẳn được nước mới sạch với cái thứ hai khi mà các bạn đun nước sôi các bạn sử dụng chức năng này các bạn có thể hạn chế giảm được cái tối đa cái tình trạng mà chúng ta nấu nước không rồi chúng ta quên tắt các bạn mà sử dụng ống nước này các bạn yên tâm là nước nó sôi lên bếp ờ, nước nước sôi lên thì ờ, nước thì vi khuẩn nó sẽ bị dịch hết và 5 phút sau bếp sẽ tự động nó khóa ga cho chúng ta rất là tiện lợi các bạn nhớ sử dụng chức năng này khi mà đứng nấu nước sôi nha còn đây là chức năng nấu cơm này đây nấu cháo này nấu cháo thì các bạn à, bấm chọn thôi còn nấu cơm ở đây thì à, tại vì ở bên Nhật đó họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga có giá bên Nhật là khoảng hơn 3 triệu để để dành nấu cơm bếp ga mà thôi nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam vì thế ở Việt Nam chúng tôi khuyên các bạn sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất nha tôi sẽ trở về chức năng nấu nước sôi được không còn ở bên đây thì nó có chức năng rang và chức năng chiên này chức năng đây cái hình số 3 đây cái phím đen này chức năng rang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 nó có ba cái nhiệt độ mặc định của nó thôi là 160 180 và 200 độ C các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái nhiệt độ chúng ta cho là thích hợp với loại thực phẩm mà chúng ta đang chiên thì bếp sẽ bảo lưu ở nhiệt độ đó giúp chúng ta chi chiên đồ ăn với một cái nhiệt độ ổn định đồ ăn nó ngon nó giòn hơn không có lo bị quá lửa cháy khét ngoài ra thì bếp này nó ờ, khi mà nó có nướng của nó là có hai tầng lửa nên khi mà các bạn sử dụng các bạn lưu ý là chúng ta nên không có đặt à, tảng đoạn lớn vào các cái vị nướng mà chúng ta nên cắt đoan nó nhỏ vừa vặn thôi sắp đều vào cái vị nướng này tưới một ít nước vào khoai nướng để khi mà chúng ta nướng hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thức ăn thực phẩm chúng ta nó dễ dàng nó uh, không có bị khô cứng tại vì hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thức ăn thực phẩm sẽ không có bị khô cứng chúng ta sau khi nướng xong thì ờ, cũng dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn nữa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 kỹ năng nấu nước sôi của tôi đã được thực hiện thành công đây nước trong nồi nó sôi lên 5 phút sau bếp khóa ga này dù công tắc cũng còn đang mở bếp này thì nó cũng không có chức năng hẹn giờ đâu nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn các bạn phải ờ, mua thêm một cái thiết bị hẹn giờ chúng tôi bán hỗ trợ là một là 80 ngàn một cặp nếu mà các bạn muốn mua sử dụng để hẹn giờ các bạn có thể sử dụng cái thiết bị này để nấu hoặc nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được để sử dụng rất là đơn giản thôi các bạn chỉ việc cắm cái thiết bị hẹn giờ này vào cục sạc này rồi cắm vào cổ điện thôi các bạn chỉnh tối đa được là 90 phút đây sẽ để một phút để thử nào sau đó chúng tôi bật bếp lên bước cuối cùng á là các bạn phải lấy pin ra để cái bếp nó không có còn nguồn điện nữa thì sau khi hết giờ cái thiết bị này nó tự động tắt điện bếp sẽ khóa ga